He and you wife. Tell me more. thời xuân rơi theo môi tình sương rơi trên cái mùa hồng hay nước mắt em ngóng trông